tiếp theo đó là luật tập trung khi mà xong các anh chị khi mà mình tập trung vào cái điều gì thì nó sẽ mở rộng ra đây là một quy luật rất lớn của vũ trụ và nó sẽ bổ sung cho cái gì các anh chị bổ sung cho cái luật hấp dẫn nếu như chúng ta không có luật tập trung này thì cái luật hấp dẫn nó sẽ không không đủ mạnh các anh chị sẽ thấy rằng khi mình tập trung vào điều gì nó sẽ mở rộng ra và mình sẽ thu hút những điều đó ví dụ như trước đây mình không có thích xe hơi mình đi ra ngoài đường mình toàn thích xe máy nhưng bây giờ mình nâng tầm mình lên rồi mình thích xe hơi thì đi đâu mình cũng thấy xe hơi đặc biệt là xe hơi màu đỏ đi đâu cũng thấy xe hơi màu đỏ là khi mình tập trung vào điều gì thì nó cái điều đó nó sẽ mình sẽ hút điều đó nó tới với mình mình thường xuyên gặp thấy nó cái thứ hai là sao ạ mình tập trung vào sự nghiệp làm sao ạ để sự nghiệp mình thăng hoa phát triển hay mình tập trung vào vào gia đình tập trung vào tiền bạc khi mình muốn mong muốn điều gì thì mình phải toàn tâm toàn trí tập trung vào điều đó để mình hút được nó có đúng không anh chị ví dụ như là sao anh chị mình mong muốn gia tăng thu nhập lên gấp đôi trong vòng một năm nhưng mình lại đi tập trung cho việc ăn chơi vui chơi giải trí karaoke cà phê nhậu nhẹt hai cái hoàn toàn khác nhau một cái muốn nhưng mà một cái tập trung thì mình lại đi tập trung vào cái khác nó ta bị phân tán về thời gian phân tán về năng lượng khiến cho mình không đạt được cái điều mà mình mà mình mong muốn do đó khi mình mong muốn điều gì mình phải tập trung khao khác lúc nào cũng đặt cái mục tiêu ở trong tầm mắt của mình mục tiêu mình là gì dán nó lên trên viết nó lên trên tường cái nơi nào mà mình thường hay đặt cái mắt mình vô trong đó thậm chí trong phòng tắm trong phòng vệ sinh giường ngủ để mình tập trung vào nó khi tập trung vào thì nó sẽ mở rộng ra và mình có khả năng hút được nó